đi trước đi nhanh quá vậy ông đi nhanh vậy hôm nay là phải nói là mình đi thăm một cái ngôi nhà có thể là nó là giàu nhất ở cái xã Đông Bình này dạ. dạ. thăm hai cô chú ở đây dạ, dạ chắc gia tài giá trị nhất là cái cái này hả cái giường hả không bác hồ à. tình thương nhà rất là nghèo nhưng mà trang trọng bằng cái ảnh bác hồ cái này tình thương thương à, có ảnh bác hồ ờ đây là cái nồi cơm nè quý vị ờ. nồi nồi cơm giờ hàng ngày nấu dạ. cơm cho cô ăn ừ. dạ, chào chú rồi rồi cái nồi cái nồi trống không này nấu gì này hay nấu gì cô này cá, này cá gỗ á để dành cá gỗ này để không vậy biết vô ăn cơm hoàng đê ơi rồi ơi nha cho tụi con ăn cơm nhớ tụi con đói quá à, sao nấu gì tụi con ăn gì vậy trời ơi cái này trời ơi nè giờ đi con thấy cái này rồi có nước ga là ngoài sẵn được không? được. Ờ, không dám cho xài, không dám cho nhưng mà không có gì ăn thì chú ăn cũng không ờ, hả? thì mua không có một cắt nữa. À hả? Ừ. một cắt thì nãy bà bà bà mong túi ra nhiều lắm. Tám ngàn. biết thì nhắm biết không? Nãy giờ bỏ nhiều tiền lắm á. Biết nhắm biết thì nấu ăn hả? Đâu có tiền đâu mua không có một cắt nữa. Có nhiều tiền lắm á. À. Vậy vậy tiền không có một cắt thì đâu về ổng về hỏi bà không có tiền wow, ờ, Ủa vậy hàng ngày chú có đi làm gì không hàng ngày các chú ờ, có đi ờ, làm gì gấp đấy nè có làm gì đâu à đang bệnh chú chưa à, à, à bệnh là là là cái bệnh nè à là bệnh đi dạ, tiểu lúc ngoài là sao bãi nhà mày đó dạ dạ mỗi lần đúng rồi là đóng viện phí ờ, nó, nó tạm ứng chú ngồi nghỉ đi chú ngồi nghỉ chú rồi. giờ ông đi về là ông bỏ đèn luôn à có nghĩa là cái này là chạy không đó hả ờ. ờ, người đá không được không qua đây nè đá không được qua đây nè nói chuyện là dạ, bệnh gì với bệnh gì anh anh kể rõ tình trạng bệnh dạ đầu đuôi sao anh nói cũng giữa nè ổng thì ổng ờ, bị ờ, bị sỏi sỏi thận đó dạ, nó đường tiểu Ủa rồi mỗi lần mình đi viện thì đâu đi viện vận động bà con rồi kêu xe không chở ờ, lên cái đợt trước là phải phải mượn người nuôi à, hả? Có mổ hiểm không? Có mổ hiểm Ủa bà không biết nuôi hả? Bà lên thì... Không nhớ lúc không hả? Có nghĩa là hai hai hai vợ chồng là bị... Ờ, mẹ cô qua đây ngồi cái chú này không bất thương Cô đây cô để con quay lên rồi để... để Cô cái này là gì của cô vậy? này là gì cô? Mở nón nha, mở khẩu trang nha Người, tình lý tưởng đúng không? Chồng hai người đẹp đôi ha <laughs> hai người kết hôn đâu chưa năm nay chúc mẹ dạ. nghe tài gái sắc nè dạ. cô chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi à ổng lớn à, tuổi bị gắn ổng lớn ổng tuổi gắn hả ừ, ổng tuổi gắn heo heo ta sướng lắm mà thì đó bà đâu đi làm gì đâu à, không làm gì đi lụm như cha bậy bạ không sướng là làm bậy bạ dạ. cho dây được thôi <laughs> mà nó làm bao giờ làm không nổi ủa mà mình sống với nhau lâu chưa ngon mấy mấy chục năm rồi mấy năm mấy năm mà sống với mấy năm mà không cái đứa con chưa ngoại đứa con mà chôn ở ngoại hả đứa con chôn ngoại sao té chết đầm, té đầm chết té đầm chết trai gái không gái gái lúc mấy tuổi 16 tuổi 16 tuổi mà còn té nằm chết hả? Không ừ, biết lậu Đến đây Dũng đồng luôn tôi 10 sâu Cũng bệnh mà phải không? Bệnh Bị khò luôn ừ à, hai hai vợ chồng khờ rồi người con cũng khờ dạ rồi vậy rồi cô chú hàng tháng á, tiền ở đâu mà sinh dạ, sống dạ, lãnh lương dạ lãnh lương là lương một tháng mình lãnh được bao nhiêu ạ à? lương ờ, nay có lương có mười bốn mười bốn ngàn mười bốn ngàn cái con dạ, dạ, này có gì cọ dưới đây ờ, dưới nào hỏi cô này dạ dạ đúng rồi quân dùng rồi cô cô à, cô cô, <laughs> cô kể tụi con <laughs> dạ là cô là tổ trưởng ở đây đúng rồi dạ, dạ. thì à, thì thì hai cô chú này tháng lãnh có 14 bốn ngàn à hả lãnh 14 bốn ngàn sao ăn 14 <laughs> ngàn à, nói chung là chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi tháng là cũng được 410 ngàn một ừ. người dạ. cái, cái diện bà bệnh đã địa phương mà hai người 400 với 10 ngàn 400 ừ. à, 410 ngàn à 410 ngàn 4 ngàn không có rành tiền dạ ờ hồi nãy à, nãy cô có à, trong túi 8 à, ngàn kìa đúng không giờ đưa cho chú đi mua đồ ăn về nấu cơm ăn à, nãy cô có 8 ngàn đó ai cho 8 ngàn đâu đâu 8 ngàn nó móc ra cho chú coi coi 8 à, ngàn không, không tới 8 ngàn không tới 8 ngàn nữa không tới 8 ngàn không móc ra móc ra bao nhiêu có 7 ngàn có 7 ngàn có 7 ngàn à 7 ngàn 7 ngàn móc ra đưa cho ngàn tới 8 ngàn bây giờ cô móc ra cái đó con sẽ cho cô thêm một cái tờ này nữa không móc ra cái đó xong con cho cô thêm một cái tờ này nữa tờ này là nhiêu tờ này là mấy ngàn này, tờ này mấy ngàn năm trăm ờ, <laughs> tờ này là 500 hả ừ. vậy sao kia 60 ngàn mà còn 7 ngàn vậy <laughs> vậy là cô giấu chú đúng không cô giấu ăn gian ổng chứ gì ăn gian ổng chứ gì đâu nè có gì đây ăn gian đâu như đó dạ. bao nhiêu đó là bảy ngàn rồi bảy được bảy chục ờ. bảy chục ngàn là bảy ngàn ừ. đây bảy chục ngàn là bảy ngàn có nghĩa là có nghĩa là hai vợ chồng có khi biết tiền có khi không có biết tiết tiền vậy thì cái này tụi con gửi thêm cho cô chú nè này cái này à, mua mua mua cơm mua cơm à, ăn ha rồi à, để coi cái nồi không có gì hết trơn dạ bây giờ nấu mình mình nấu hồi sáng là nấu hôm qua nấu qua bây giờ mấy mấy ngàn đó là đưa con con đi mua đồ về đẩy cho khách ăn đây nè <laughs> thôi ăn đủ gì đây ăn đủ dạ không đủ con mua thêm dạ có cho người ta ăn không dập cái cho đại người ăn thì cô thầy nói không có bụi thiệp uhm, bây giờ bây giờ tụi con gửi cho cô chú ờ, một ờ, một ít một ít tiền tại vì không có dám gửi nhiều rồi xong rồi uh, giữ để chi tiêu không, không, không, không, không, không có biết uh, không có biết xài không biết chi tiêu quá rồi con con gửi cô chú rồi rồi xong rồi có có gì đó thì mai mốt là tụi con sẽ luôn luôn để tâm đến cái trường hợp của cô chú để tụi con có thể là hỗ trợ hàng tháng đồng ý không đồng ý không mà chú đi bệnh viện đó tỷ đúng rồi dạ. hỗ trợ về cái tiền viện phí cho chú dạ cơ bản bệnh bệnh viện là một một đợt như vậy là bao nhiêu tiền anh ổng từ à, là cái ừ. à, bảo hiểm á thì nó à, lo là dạ. đóng tạm ứng thôi không dạ. mỗi lần đóng tạm ứng làm về bỏ à. giấy giấy tờ bỏ à giấy tờ bỏ dạ Dạ, dạ, mà, dạ. mà chú đi bệnh viện thì em gọi cho cúc à, dạ, sẽ làm gọi cho tụi em rồi hành lại rồi dạ. đi về hai chồng trốn vậy à dạ chú nhận đi dạ anh di đà phật anh di đà phật anh di đà phật à, cô chú ờ, cô chú ở nhà không có làm gì á niệm a di đà phật cho học lòng mình nó thanh thản nó nhẹ nhàng niệm để cũng mau hết bệnh nữa tao chú cho con coi coi cái cái cái cái à, cái người của chú treo cái gì trên người vậy à đúng không nói chung là cái bệnh là dễ bị tắc đường tiểu đúng không cho nên phải đưa cái đường tiểu ra ngoài hả ừ. đâu chú chú cho chú cho coi lấy ra luôn lấy lấy lấy cho coi ừ, nè À, giờ, giờ, giờ bao nhiêu lâu nó mới đầy cái này đầy cái này rồi đây là mình tháo này có cái này nè à, tháo xả ra hả ừ. dặn rồi dặn rồi dạ dạ ừ. ủa vậy làm bao nhiêu lâu thì mình mới thay cái bình này một lần hôm nay hôm nay hôm thay hết lần rồi thay cái này, rồi. cái này không thay thay thường xuyên không thay là bị nhiễm trùng đúng rồi bị nhiễm trùng ngược lại nên mình mới hỏi là bao lâu thì thay cái này một lần á ừ. <laughs> chú tên gì ạ Nguyễn Nhân Gần Nguyễn Nhân Gần cô là tên gì đó, dạ, Nguyệt Nguyệt gì Nguyệt Tô Ánh Nguyệt hả qua lát Thảm Nguyệt Phạm Thị Nguyệt hả? Phạm Thị Nguyệt à, ờ, Thảm Nguyệt sao con nghe gì qua lá Phạm Thị Đó ngoài lát chứ đâu phải à. ông bà đặt á con tưởng chú à. tên gần còn cô tin ớt chứ à, đúng vậy. vậy mới sinh đôi đúng vậy. nói vậy... chung là hai hoàn cảnh của cô chú này cũng uh, chính quyền địa phương hỗ trợ rất là nhiều quan tâm sâu sát nhưng mà cái ờ, cái điều kiện về tinh thần không ổn định cho nên cái gia đình không có dám bố trí điện và không dám buông chỉ bếp gai thật ra những cái nhu cầu à, bình thường đó là chính, về cho... dạ, chính quyền với các nhà tài trợ hỗ trợ rất nhiều nhưng mà dạ. không có dạ. dám sử dụng bởi vì nó kinh tế sẽ nguy hiểm dạ, chặt thêm đâu dạ. dựng có dựng lần dạ. rồi dựng gì điện bỏ vậy đó vậy hả nên nhà không có bếp ờ, không có điện mà cũng không ừ, có không cho dám ờ, bếp dám cho xài dạ không có bếp ga vậy vậy xài bếp củi có an toàn không anh dạ không phải cứ xài xài được được dạ. cái đó được nghe được ha ừ. cái bếp củi thì được ha ừ. mà bếp củi nấu ăn là tốt nhất trong tất cả ừ. các loại bếp dạ. dạ hôm nay định nấu gì cho chú ăn chú nấu gì cho chú nấu hả chú tự nấu hả Giờ nay định làm gì ăn Được, chưa thấy đồ ăn Chưa biết gì. dạ, mua ở đâu chứ mà mua ở đâu mua gần đây không đi chợ á Hôm bữa nay chắc ăn mì quá đã mới đánh mì bữa nay ăn mì đi <laughs> không con thấy có bắp cải rồi xào xào bắp cải lên ăn với cơm mà giờ tụi con đói bụng quá cho tụi con ăn với tụi con dạ Đúng. phát là tụi con mấy gói được không đã phát nguyên thùng thì phát là mấy gói được không <laughs> đúng cô Vậy mình à, tiền ở đâu nhà mình có két sắt không không không hả không có gì <laughs> chắc là có cắt tiền ở đâu Ôi, chỉ gì? cắt tiền ở đâu? Chỉ chỉ. <laughs> Ngu chỉ chỉ. Rồi, rồi, rồi, rồi, ờ. rồi, rồi hay thiệt. <laughs> ngon á. Dạ. dạ. Dạ. Thôi về lục đi. Cất tiền ở đâu rồi. Dạ, dạ. Hù ta nữa. Vậy tối là cô chú ngủ ở đây còn ừ, sau là cái bếp hả? Sau là cái bếp rồi. kệ cái bếp kìa. Cái bóp cặp rạng với chục đó cái đâu bóp dạ bóp ra rồi, rồi. bóp đẹp ha đâu có gì đâu không có gì đâu cô cứ bóp không có gì đâu ơi không con có ngăn đó con đang học ngăn ngăn này nữa nè đó không phải đồ giả đồ giả đồ không mà anh có học trò hay gì cô, cô, không sòn mà ở trên vũ cho ta kiếm cho bệnh bệnh rồi bệnh cô đẹp hơn bóp của con nè đổi không đổi bóp không không <laughs> bóp này có dây đeo nè bóp này có dây đeo đẹp nè thôi bây giờ này cô ừ. bóp này cũng được trời bóp này nhiều tiền lắm á thôi không dám <laughs> nhà tối cô chú ngủ đây hay chung hả ngủ chung đây hả em này đâu vậy à nhà của chú có cái men ngon quá Đất là coi nó có men được không? Ờ, leo lên nói, ai ai được Giờ cô chú lấy củi ờ, nấu cơm á Nóng không anh? Anh mấy tháng nóng nóng không? Chắc nóng lắm hả? Nóng, nóng Nóng, to này to nóng Thế mình làm cái lao phong được không ta? Làm lao phong cho cô chú cho bớt nóng lao phong mà sợ đốt củi lúc đầu nguy hiểm phong được tôm không nó còn đang thui vậy đây à đen đó ờ đen đó đúng rồi xài củi củi lên đây lên mở cửa cho nên khó nó cứ ập vô đâu nó tao mở cửa thì sao khó là không lúc nấu cơm là không mở cửa ủa sao cô nấu cơm không có cửa không à. nó gom là đóng cửa cửa trên cửa dưới cửa sổ đóng sao chắc có những dạ, cái suy nghĩ có những cái suy nghĩ của do cái ý thức của ta suy nghĩ là là khác dạ, hơn mình kêu mở đằng cho nó thoáng khói dạ. ra mà không mở bây giờ hỏi cô nè cô ơi lý do tại sao mà mình nấu cơm mà mình không mở cửa nói đi không nấu lấy tiền lại á dạ chả nhà trả ra không phải nhưng mà khi mình nấu cơm mình mở cửa ra cho khói đồ bay ra ngoài nó không có ám cái nhà mình nó không bị dạ, đen thở đó á à. mà bay khói vô nguy hiểm lắm mà sao người ta thấy mắc cỡ hả ở dưới cái khói này là bao nhiêu nhà lắm không có nè con nói nè sau này nấu cơm mình mở cửa ra đi đâu có sao đâu đúng không cho khói nó bay ra ngoài đi lâu lâu lâu ngày mình hít cái khói nó vô bệnh á cô biết không nha nhớ nhớ lớn nhớ con dặn không dặn chú dặn chú ở nhà nó có quên dặn chú chú nấu chú nấu che ở ngoài á là che không hỏi chú rồi sao không có được phải xây cái bếp rồi trong đó chú rồi kia chú vô chú vô mời chú vô hỏi sao chú không chú cười gái đi cười gái cười duyên cái cười ai chụp hình cái một hai ba rồi nghe lớn nha <laughs> không mở rồi không mệt hả không rồi đấy có hà không bị xem. à, hai vợ chồng đều bị thần kinh hết hả dạ dạ vậy hả à, à à à có nghĩa là chú không cho biết cái chuyện đó à cái cái đó là riêng tư dạ dạ đúng rồi riêng tư người ta nó có cái gì đó người ta mới làm vậy rồi tất cắt tiền kỹ nha không giờ tụi con đi về nha không nấu gì ăn hết rồi buồn quá đi về dạ, dạ, dạ đâu có gì đâu nóng hả đâu gì đâu nóng sao mà bì đâu có đón gánh được đón hành gánh à gánh gánh này đôi bán này cô sắp tới tết rồi cô sắm đồ tết chưa dạ. sắp tới tết rồi có sắm đồ tết chưa thấy cô chú mặc đồ cũ à áo đẹp mà không cái áo của chú kìa áo trắng mà bị thâm hết trơn rồi để uh, áo này ta cho mình mình mua không người ta cho không ta cho không nè đồ bông đẹp muộn mà Tết rồi cô chú có mua bộ đồ Tết nào chưa? Không Ờ, cho con Họ cho, họ mua ừ. Bữa nào ai cho cô kêu cho con bảo nha, con cũng chưa mua được Tết nữa Cao mà nó vừa ờ, Nó mà nó dừa thì Tết có đi cắt tóc được không? Có đi làm mặt làm mày được không? Ủa cô chú có cái được cái, ờ, cái chỗ để quần áo không? Quần áo cô chú để đâu? Ờ à, đúng rồi, quần áo để đâu? Để vô, vô bao Vô bao vậy hả? quần áo vô bao nè đúng rồi đó đựng đồ dưới đựng đốt đó ra à vậy vậy tại vì con nhìn quanh nó không có thấy quần áo củi à, ờ chứ sao con không có quần áo quần áo cô đâu cái gì cái gì bao quá trời nè quen một bao quá đồ ta cho nhiều dữ lắm rồi đồ cũ ta cho dữ lắm dạ khi xài hết thì đốt hết chứ có hai đốt mặt gì hết ờ đốt cứ lại cho chỗ kia cho ta cho dữ lắm đúng rồi cho cô là cô nhà cô gần đây luôn á hả nhà dạ, cô kia kia à, bây giờ mình mua lại mua lại mỗi cái thùng một trăm ngàn mày thôi hả bán luôn thùng kia hả ờ, cái thùng kia nãy tao cho mà bán đi <laughs> tao mới cho mà đâu à, giờ tao mua mấy thùng cũ rồi dạ dạ đứa thùng kia luôn là con đưa nhiêu đó tiền được không con hạn sử dụng luôn á dạ. thì chứ để chứ để cô chú không dạ. ăn á à. để trong thùng hay để trong bát mì còn không thì mình mua cho cá ăn chứ ừ. để, để hoài cũng được không có hàng sử dụng huynh Thằng nó dùng nó trong gói mì của mình chứ nó không để vào thùng nữa Cái này có hai hai Nè, gà sản xuất nè Đây nè, đây nè, mới thấy nè Đó, đó Có 22, ở tám tháng, mười tháng tám năm 22 hai, còn Lâu dữ ta Để 8 tháng Mày mới cho ổn nào này mới cho nó đóng dấu là sử dụng 8 tháng mà này nó để lâu này sử dụng 8 tháng này quên à. này để lâu như vậy vậy rồi mới cái này không phải là hạn đâu cái này là cái gì á cái gì á cái này là cái mã số gì của nó chứ không phải là à, thấy nhìn nó cũ mềm muốn mất dạ, giờ thôi trả tiền rồi nha thôi kệ giờ mình mua rồi giờ gửi tiền cô chú rồi bây giờ thùng kêu ăn đưa con luôn đưa con luôn đưa con luôn đem về luôn ờ, hiểu không mua hàng nó có khuyến mãi chứ đúng rồi <laughs> rồi anh di đà phật dạ, dạ anh di dạ. phật chào cô chú dạ, rồi rồi tụi con về nha dạ rồi giờ mặc bút